Xin chào tất cả các bạn thì ngày hôm nay thì mình làm một cái video để giới thiệu thì các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp thì đây là cái cửa hàng của mình này đây, cửa hàng của mình thì phân phối tất cả những cái dòng máy đánh bài từ giá rẻ cho đến dòng máy cao cấp thì bây giờ mình có hai cơ sở chính là cửa hàng một là bến xe Đinh Hà Nội và bến xe miền Đông Sài Gòn thì các bạn mua hàng các bạn cứ qua trực tiếp cửa hàng nhà mình để các bạn test máy và nhân viên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng đấy về cái máy đánh bài này thì các bạn bắt buộc phải sử dụng là hướng dẫn đấy có thể nếu mà gửi qua thì có thể gọi qua video thì các bạn mua hàng các bạn lưu ý cho mình một số điều như này này các bạn nên đến những cơ sở lớn như mình đây có hàng nghìn cái máy đánh bài để các bạn lựa chọn thì chắc chắn là những cửa hàng lớn thì giá cả ưu đãi cho các bạn rồi đấy người ta làm ăn lớn thì giá nhập người ta rẻ bán cho các bạn giá rất là phải chăng đấy và cái chế độ bảo hành thì rất là ok thì về cái mẫu bài đấy máy đánh bài này thì phải đi theo bài thì các bạn nhìn ở kho này rất nhiều cái mẫu đánh bài để các bạn chơi đấy và những cái phụ kiện kết nối như này giả như điện thoại Nokia này đồng hồ quét có vạch này đấy, vòng tay phong thủy có vạch hay những cái dòng máy giá rẻ như A10 A7 hay CVK 700 đấy thì để không làm mất thời gian của các bạn thì bây giờ mình sẽ quay trực tiếp test chi tiết đấy các bạn xem cái video cách sau đây tầm 3 à, giây